đang chơi những cái tựa game sóc đĩa tài xỉu online ví dụ như Sunwin, Go88, Cubet vân vân thì hôm nay tôi sẽ test trực tiếp trên cổng game Go88 và Sunwin để các bạn có thể thấy được cái độ hiệu quả phần mềm bên mình nó như thế nào phần mềm bên mình sẽ trả kết quả cho anh em từ những cái giây 40 xuống giây 35 anh em để ý phần mềm báo gì thì anh đó rồi phần mềm trả kết quả xỉu tôi đánh 200 nghìn vào xỉu này anh em chờ xem phần mềm sân win báo gì anh em mình đó này rồi phần mềm báo tài tôi đánh 200 nghìn vào tài anh em lưu ý khi sử dụng phần mềm anh em nhớ đánh đều tay 100 nghìn là 100 nghìn và 200 nghìn là 200 nghìn tránh nhà cái nó phát hiện được thì một ngày nó có thể ăn được những số tiền và công ty tôi đã cài những cái gói khác nhau cho các bạn để các bạn có thể gỡ gạc lại những gì mình đã mất trong thời gian mà khi các bạn đánh xanh chín nhà cái rồi chúng ta lại chờ kết quả này rồi một năm ba này chín điểm xỉu này anh em này thì vừa rồi phần lần thân ghi báo tài này 643 này 13 điểm tài này anh em này rồi chúng ta lại tiếp tục chờ đón phiên cược sau phần mềm báo gì anh em mình đó rồi phần mềm go88 này trả kết quả tài cho anh 200 nghìn vào tài rồi phần mềm sân viên báo xỉu này tôi đánh 200 nghìn vào xỉu rồi cứ đánh đều tay thì nhà cái nó rất khó nó có thể xác nhận được tôi đang sử dụng những cái phần mềm xâm nhập vào trực tiếp với cổng nhà cái để hỗ trợ và báo trước kết quả cho tôi tôi có thể chiến thắng được thì các bạn đang thua tha cổng game nào các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline tôi để chạy trên màn hình sẽ có nhân viên tư vấn 24 trên 24 cho các bạn thì vừa rồi phần mềm Go88 trả kết quả tài anh em cùng chờ này 335 này 11 điểm tài này vừa rồi phần mềm săn ghim báo xỉu anh em cùng chờ này đây ba ba bốn mười điểm xỉu này anh em này chúng ta lại tiếp tục chờ đón phiên cực sau rồi phần mềm go 88 lại trả kết quả tài tôi nghe cho mình vào tài anh em nào mà có nhu cầu mua phần mềm anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ hoặc bên mình sẽ hỗ trợ cả online từ xa cho các bạn không qua được cửa hàng nếu mà anh em đến cửa hàng anh em có thể cầm điện thoại của anh em và tải phần game bên mình sẽ test trực tiếp trên cái tài khoản game của các bạn còn anh em cài từ xa thì bên mình sẽ có nhân viên nó hỗ trợ anh em cách cài đặt và cách chơi như nào cho hiệu quả và cái chế độ bảo hành bên mình anh em lại tiếp tục chờ đón phim cược này xem nó về tài cái này nhé rồi 556 này 16 điểm tài rất chuẩn xác cho anh em nhé anh em lại tiếp tục chờ xem phim cược sau do cái thời lượng video nó không còn nhiều tôi sẽ test thêm một tay cho anh em à, cảm nhận được cái độ chính xác nhất của phần mềm bên mình rồi phần mềm lại trả kết quả xỉu tôi lại đánh 200.000 vào xỉu anh em lưu ý phần mềm báo gì anh em đánh đó anh em ăn đủ cái số tiền thì anh em à, nghỉ hôm sau anh em chơi tiếp và khi mà anh em ăn đủ cái số tiền rồi thì anh em bắt buộc anh em phải chia cho bên công ty mình là 25% phí để duy trì tun hôm sau anh em chơi tiếp chúng ta lại tiếp tục chờ xem cái phiên cực cuối này xem nó thật sự nó về xỉu không nha anh em nhé rồi hai hai ba này bay đèn xỉu này không thể nào mà sai được rồi cảm ơn anh em đã xem video nhé